quốc gia Việt Nam xin thông báo vì an toàn xin quý khách lưu ý tắt điện thoại di động máy nhắn tin